Nữ tiên tri dự đoán trước về chiến tranh Nga-Ukraine năm 2022, Trung Quốc tấn công Đài Loan không? Cuộc chiến giữa Nga-Ukraine đã khiến mọi người một lần nữa tập trung sự chú ý vào nhà chiêm tinh, nhà ngoại cảm nổi tiếng người Mỹ, bà Judy Haveli. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2021, trên trang web cá nhân của mình, bà đã đưa ra dự đoán ông Putin sẽ có âm mưu hủy hoại quốc gia độc lập Ukraine và sẽ rời khỏi NATO để củng cố địa vị đối đầu cạnh tranh với phương Tây của Nga. Anh sẽ phải đưa ra lựa chọn giữa khí đốt của Nga hay Ukraine. Nga sẽ thể hiện sức mạnh quân sự để khiêu khích. Bà Judy còn đề cập về việc ông Putin sẽ bị mất bệnh bất ngờ và ở Nga sẽ ra biểu tình khởi công và bạo động Hiện nay, những điều này dường như đang diễn ra đúng như dự đoán của bà. Tiên tri của bà Judy không những chính xác mà so với tiên tri của thần đồn Ấn Độ Anand có phần cụ thể hơn. Trong tiên tri đầu năm nay, Adan nói rằng toàn cầu đang ở trong hiện tượng Kan Sapa Yoga, Bắc Tinh Liên Châu, 8 chòm sao thẳng hàng. Hiện tượng chiêm tinh này sẽ mang làn sóng năng lượng phụ diện cuối cùng Điều này đại biểu cho việc dịch bệnh sẽ không thể nào giảm bớt trong thời gian ngắn. Trong khoảng tháng 3 tháng 4 sẽ xảy ra sự kiện khí hậu nghiêm trọng. Trong khi đó, tiên tri của bà Judy có thể nói là bao hàm toàn diện, cụ thể tới cả tên nhân vật và sự kiện. Rốt cuộc bà Judy là người như thế nào? Nữ tiên tri Judy Heavenly Trong các cuốn sách bán chạy nhất như top 100 nhà tâm lý học của Mỹ – và nhà chiêm tinh Mỹ, bà Judy đều có tên trong danh sách. Bà là chuyên gia cao cấp thuộc lĩnh vực siêu tự nhiên. Bà sở hữu học vị tiến sĩ tư vấn triết học và thần học. Trong 25 năm qua, khả năng ngoại cảm hoặc trực giác của bà chủ yếu tập trung vào các vấn đề sự nghiệp tình cảm, các mối quan hệ giữa con người và giao tiếp với người đã khuất. Các khách hàng cao cấp của bà gồm các minh tinh Hollywood Hoàng gia Ả Rập Xê Út, nguyên thủ quốc gia và tổng thống. Mỗi năm, bà đều đưa ra những dự đoán tương lai toàn diện cho năm tiếp theo và đăng chúng trên trang web cá nhân, writer, báo chí liên quan, các kênh truyền thông cùng các ứng phẩm. Những tiên đoán của bà về giải Oscar hàng năm có độ chính xác cao tới 90%. Năm 2021, bà đã dự đoán đúng về việc Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật cơ sở hạ tầng tổng thống Mỹ tham gia lại vào Hiệp nghị Khí hậu Paris. Thống đốc bang California Gavin Newsom tái đắc cử và người chiến thắng giải Oscar. Năng lực ngoại cảm được ban tặng Bà Judy sinh ra ở Nam Phi, vùng đất nổi tiếng với nhiều phép thuật và thần bí. Cha bà làm trong ngành tang lễ, ông thường khuyến khích bà nhắm mắt và tiến vào thế giới nội tâm của bản thân khi bà làm như vậy, bà thực sự cảm nhận được những thông điệp đến từ thế giới khác. Bà có thể dùng những thông điệp được truyền tải đó để an ủi những người vừa mới mất đi người thân. Lớn lên, bà Judy đến nước Anh và tại đây bà đã đăng ký trở thành tình nguyện viên đóng quân ở Israel. Nhưng chỉ sau 3 tháng tại Israel, một hôm trong tâm bà nghe được một giọng nói cảnh báo có nguy hiểm Bà nhận ra giọng nói đó đang cố bảo vệ mình và đã nhanh chóng rời bỏ công việc lính tình nguyện quay trở về Anh. Sau này, bà được biết rằng tất cả thanh niên trong quân đội chỗ mình đóng quân đều bị giết hại. Sau khi trở về London, vào một buổi tối trời mưa to, bà Judy đang trên đường từ chỗ làm trở về nhà. Bất chợt có một người phụ nữ, không biết từ đâu xuất hiện, nắm chặt lấy tay bà, nhìn vào mắt bà và nói – cô sẽ dùng năng lực của mình giúp đỡ rất nhiều người. Nói xong, người phụ nữ bí ẩn biến mất. Nhiều năm sau, Judy đến Mỹ để làm việc cho một công ty ở Los Angeles. Những lời nói của người phụ nữ bí ẩn thường xuyên vang lên trong đầu bà. Vào một ngày đông lạnh giá, tới giờ ăn trưa, Judy đến công viên cạnh công ty đi dạo và ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lúc Đột nhiên, bà nhìn thấy hình ảnh của Chúa Giêsu xuất hiện trước mặt. Đó chính là con mắt thứ ba được khai mở với công năng giao thị và túc mệnh thông. Đó chính là năng lực mà người phụ nữ bí ẩn kia đã nói. Judy chợt nhận ra mình cần dùng khả năng được ban cho đó để giúp đỡ mọi người. Từ đó, cuộc sống của Judy đã thay đổi hoàn toàn. Bà nghỉ việc ở công ty và trở thành một nhà ngoại cảm thực sự. Thật trùng hợp, khi bà chuyển nghề, rất nhiều người cần bà giúp đỡ đã xuất hiện. Bà cũng không biết họ từ đâu tới, làm sao biết đến bà. Năm 2022 sẽ xảy ra những gì? Tiên tri về năm 2022 của bà Judy có thể nói liên quan tới nhiều phương diện của cuộc sống, từ dịch bệnh Covid-19 tới chính trị, kinh tế, thể thao Oscar, tai họa tự nhiên người nổi tiếng. Chúng ta sẽ tìm hiểu một số vấn đề trọng điểm – tiên tri liên quan tới nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa sẽ giành được Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ và sẽ kiểm soát Thượng viện sau năm 2022. Ông McCarthy có thể thay bà Pelosi nắm chức Chủ tịch Hạ viện. Kết quả này sẽ ảnh hưởng tới nhiệm kỳ còn lại của Tổng thống Biden. Ông Trump tuyên bố sẽ tham gia tranh cử Tổng thống năm 2024, nhưng năm 2023, Nikki Haley sẽ xuất hiện và cạnh tranh với ông Trump. Thống đốc bang Idaho là Brad Little và bà Sarah Huckabee Center sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa năm 2022. Nửa cuối năm 2022, Tổng thống Biden có thể gặp vấn đề về sức khỏe. Tội phạm bạo lực ngày càng gia tăng, khiến chính phủ sẽ đầu tư thêm nhiều tài chính cho cảnh sát quân đội. Năm 2022, kinh tế phát triển mạnh nhưng lạm phát sẽ lên cao, giá vé máy bay quốc hội Mỹ sẽ tăng 20%, giá đồ ăn sẽ tiếp tục tăng, kinh doanh xuất khẩu tương lai phải đối mặt với tỷ giá USD cao hơn. Xuất khẩu khí tự nhiên sẽ lập kỷ lục cao mới. Do châu Âu và châu Á đều có nhu cầu nên xuất khẩu dầu và than đá sẽ phát triển mạnh. Chicago sẽ xảy ra vụ cháy lớn, gây thiệt hại lớn đối với thành phố này. Thành phố New York cúp điện, đồng đô la kỹ thuật số thông qua chương trình thử nghiệm để thay thế tiền xu và tiền giấy. CNN sẽ được Jeff Bezos hoặc một công ty lớn khác thu mua. Cải cách lớn sẽ được tiến hành mang tới đội ngũ tin tức đa dạng hơn. Sự uy hiếp của máy bay không người lái đối với mạng lưới điện của Mỹ. Lợi nhuận năm 2022 của các nền tảng giải trí trực tuyến như Netflix, Disney, Amazon Premiere Video sẽ tăng – Disney sẽ mở nền tảng giải trí trực tuyến tại Đông Âu, Châu Phi và Trung Đông. Động đất cường độ 5,8 tới 6,4 Richter sẽ tấn công Los Angeles, San Diego, San Francisco. Tiên tri liên quan tới Trung Quốc Ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục giữ chức Tổng bí thư. Phía Trung Quốc sẽ có hành động chống lại Đài Loan. Mỹ về khoản nợ với Trung Quốc mà không làm gì được. Điều này sẽ là thảm họa đối với kinh tế Mỹ và toàn cầu mọi người sẽ phải điều chỉnh để có một mối quan hệ cứng sắn hơn với Trung Quốc. Trạm vũ trụ thiên cung của Trung Quốc sẽ được đưa vào sử dụng toàn diện, trong đó bao gồm cả vũ khí chống vệ tinh. Tiên tri liên quan tới thế giới những ảnh hưởng trực tiếp của Covid-19 và biến chủng của nó sẽ còn kéo dài tới năm 2023. Ông Yoon suk yeol sẽ là người chiến thắng trong cuộc tranh cử tổng thống Hàn Quốc năm 2022 ông Gabriel Boris sẽ trở thành tổng thống mới của Chile. Tổng thống mới của Brazil sẽ là ông Luiz Inácio Lula da Silva. Thủ tướng Anh Boris Johnson có thể từ chức. Chính trị gia bảo thủ Anh, Thủ tướng Chính phủ Anh, ông Rishi Sunak, Ngoại trưởng Liz Truss hoặc Jeremy Hunt sẽ thay thế vị trí của ông Boris Nữ hoàng Elizabeth vẫn là người đứng đầu khối thịnh vượng chung trong năm 2022, nhưng bà sẽ có thêm trọng trách vào tháng 6 sau đại lễ Bạch Kim Platinum Jubilee mừng 70 năm trị vì của nữ hoàng. Đó là nữ hoàng sẽ chuyển giao quyền lực cho con trai Thái tử Charles. Sau đó, bà sẽ bị ngã ở trong cung điện và phải nhập viện điều trị và có thể sẽ kết thúc sự thống trị của nữ hoàng. Về trùng đồng và Nam Mỹ, bà Judy dự đoán Tổng thống Iran, ông Amin Raisi sẽ xích lại gần Trung Quốc, Ấn Độ và Nga thông qua lợi ích của việc bán dầu và có thể cho Hải quân Trung Quốc quyền sử dụng các đảo trong vịnh. Vì vậy, nếu có cuộc đọ sức quân sự giữa Trung Quốc và phương Tây, đó sẽ là tại vịnh Oman. Nếu lãnh tụ tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei phải nhập viện, quyền thống trị của ông sẽ được truyền cho con trai của ông Mostaba mối quan hệ quân sự và kinh tế giữa Vương quốc Ả Rập Xê Út và Trung Quốc ngày càng trở nên quan trọng. Vương quốc Ả Rập Xê Út sẽ rời xa lực lượng bảo vệ của Mỹ. Thủ tướng Israel sắp tới, Natalie Panes sẽ không thay đổi đường hướng đối với nhà nước Palestine. Palestine sẽ tập trung vào quyền bình đẳng của người dân. Tổng thống Philippines sẽ là ông Ferdinand Marco. Ông Mario Draghi vẫn tiếp tục đảm nhiệm vị trí thủ tướng nước Ý. Nga Trung Quốc và Triều Tiên ngày càng liều lĩnh với Mỹ và các nước. Kim Jong-un của Triều Tiên sẽ sử dụng hành động quân sự của ông ta khiến nước Mỹ bất an và gây nguy hiểm cho thế giới. Nhật Bản trở thành quốc gia vũ khí hạt nhân. Mỹ sẽ khởi động lại thỏa thuận hạt nhân Iran. Song phương sẽ tiếp tục đàm phán. Mặc dù chuỗi cung ứng gián đoạn gây ảnh hưởng tới các nước trên toàn cầu cũng đang tác động tới Canada, nhưng kinh tế quốc gia này vẫn trong tình trạng tốt, xuất khẩu giảm 15%, tỉnh bang Alberta của Canada đã hạ mức thuế doanh nghiệp xuống thấp nhất cả nước do các ca nhiễm COVID-19 tăng gây thiếu hụt nguồn cung và dẫn tới lạm phát, kinh tế châu Âu sẽ bị chững lại. Tượng vàng Oscar lần thứ 94 cho bộ phim hay nhất Power of the Dog hoặc Upset Belfast. Năm 2022 sẽ là năm nói lời tạm biệt buồn với những nhân vật nổi tiếng như Barbara Walters, Jimmy Carter, Betty White, Giáo hoàng Benedict XVI, Tony Planes và một nhà lãnh đạo nước ngoài. Tiên tri liên quan tới tai họa thiên nhiên Một số thành phố trên toàn thế giới trải qua lũ lụt, mưa và bão như California, Indonesia, New Orleans, Ấn Độ, Florida. Động đất có cường độ từ 6,2 Richter đến 7,5 Richter hoặc thấp hơn xảy ra ở Los Angeles, San Francisco, Mexico, Nhật Bản, Alaska, New Zealand, mất điện ở New York và San Francisco. Mưa bão tàn phá nhiều vùng của thành phố New York, triều cường và bão xảy ra ở Philippines, cháy rừng ở Canada và Úc, lũ lụt ở Trung Quốc và Caribe vào mùa đông năm 2022. Khu vực châu Âu bị lũ lụt lớn, thiếu hụt lương thực tươi sống, Canada và một số khu vực khác trên thế giới xảy ra cháy lớn,